Đây à, bộ điện của anh đấy nhá Ổ khóa này Chân ga này Đồng hồ báo à, công tơ mét rồi Báo xi nhan đèn còi báo tốc độ này Đèn hậu à, xi nhan đèn lùi Đèn pha xi nhan nhá Đây em bật xi nhan cho bác xem này Đây là xi nhan dừng khẩn cấp nhá đây xi nhan dừng gần cấp là tắt này còn đây là xi nhan đơn từng bên một này này em để lệch hai bên Đấy. xi nhan trái xi nhan phải cái này nó có à, hệ thống à, tự trả xi nhan nhé ví dụ các bạn đánh vô lăng này đấy các bạn xoay vô lăng này nó nó sẽ trả trả xi nhan không có xi nhan đâu nhé còn đây là cái à, đây là đèn lùi nhé đèn lùi thì nó có bóng trắng này còn đây là hiển thị công tơ mét này ở chế độ lùi thì tốc độ nó chậm đấy nó chỉ có khoảng mười mấy km trên giờ thôi trên chế độ lùi cái bộ này là bộ 48V à, có 60V cũng có đấy à, nó hiển thị à, điện áp bằng cái vạch pin còn cái à, ở trên nó sẽ nhảy hai cái chức năng gọi là nó đo công tơ mét vừa đo tốc độ và vừa đo quãng đường đi được cái này nó chỉ tương đối khoảng 8-90% thôi chứ không phải là đúng 100% các bạn nhé đấy, tốc độ nhưng mà 17 km là cũng tương đối chuẩn đấy à, điện áp là 47V cái này nó tự nhận dạng là 4860 đây đi được 0,2 km rồi đấy quãng đường đã đi này đây đèn pha đèn pha này đang bật nhé giờ mình tắt đèn pha đi này đấy đèn pha tắt thì vẫn có chức năng đèn hậu nhé cái này nó có cả đèn phanh nữa các bạn nhé đấy à, mình à, chuyển chế độ à, đây là tiến này khi bấm tiến thì xi nhan nó sẽ đèn đèn đèn lùi nó sẽ không có đâu nhé tốc độ nó nhanh hơn đây này tốc độ hiển thị là 38 km trên giờ nhé đây là tốc độ không tải các bạn ạ khi có tải tất nhiên là nó sẽ không được như này nữa nó chỉ tầm hơn 30 thôi đấy cái này à, có cả còi nữa nhé còi sen rất là đẹp này còi sen kêu rất là to chip siêu nhan kêu có cả số mo nữa các bạn nhé đây cái bộ dây điện này rất là đủ chức năng full chức năng các bạn nào thích à, đấu à, gạt mưa cũng có nhé ở trên cái bộ dây ở trên đầu này nó có cả chức năng đấu gạt mưa này đấu MB3 này đấu công tắc phanh chân này nó đều có hết đấy ở trên cái bộ đầu dây này nó còn thừa dây, còn thừa rất là nhiều rác này đây một chùm rác này, này. đấy rất là nhiều rác không dùng chưa dùng đến này đây nữa này đây còn rác nữa này đây răng, bốn năm rác chưa dùng đến ở trên này còn vài đầu rác nữa này thì những cái chức năng này nó như kiểu là à, cái dây to này thì nó dùng cho như kiểu là điều hòa với này là máy sưởi các thứ đấy thì nó có cái bộ dây này nó dùng đủ chức năng luôn chân ga thì bên em có loại treo có loại sàn nhé các bạn nhé đấy. động cơ thì có rất là nhiều cơ khác nhau đây là cái bộ dây điện này là full chức năng đấy